Ok xin chào tất cả anh em đang xem live nha Và hiện tại khai đang làm video lại em ơi Chuẩn bị khai sẽ mở một rương kiếm bóng phá nha anh em Hiện tại nãy giờ khai phát lương cho anh em khá là nhiều Hiện tại bây giờ không biết còn hết chưa Còn ai nữa không Rồi còn ai chưa nhận không chưa nhận anh em ơi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 Tính sơ sơ là còn hai người chưa nhận anh em ơi Cậu ông đâu cậu ông chưa nhận nè ờ, chiếu dạ là anh ép lên mà có tỷ lệ rớt rồi còn còn như robot làm lúa thì nó có 30% phần trăm không đúng rồi một hai ba bốn năm một bảy tám chín mười mười năm kim năm kim một con á năm kim một lần ép á đây một kim một lần ba bốn năm sáu bảy tám em mua đồ chính hơn rồi mua đâu có ai bán đâu ghè đâu ghè đâu gì dịch này cho ghè mời trước rồi ghè không đây đây khai xe mới khai xe mới một rương ghé mới một rương cho ừ. nam cái dòng chuyển hóa này cứ hai ờ, phút lại đâu anh ghé ờ, cái gì like lên discord luôn cho cho anh xem luôn em ơi ở anh, anh về rồi anh về rồi anh đang vào rồi like discord like discord đợi tới đợi bật like luôn like stream qua luôn em dịch ghé sẽ ghé sẽ một rương làm mới giùm cho anh cuốn uh, cuốn cầm đồ nha nam mới giùm cho anh cuốn cầm đồ nha đó anh cún có xem nữa không anh cún có xem nữa không em like cho xem này anh cún ơi anh xem trên like youtube đúng không youtube đúng không rồi ok rồi anh vô youtube đây ghè đi ờ, đổi cho khó đang đang đang quay ghè trước nha quay ghẹ à? ừ. để vào like ghẹ ờ ok anh coi cho coi rồi ghè đi đổi ghè đang đi đổi xu em, em, rồi em làm video à, anh cứ lên like em là xem được À, ok ok. Anh lên like em là xem được. Đợi chút thử hóng thử ghẹ mở ra gì coi thử ghẹ còn đỏ hay còn đen anh em à. ghẹ một rương, mở dùm cho anh cuốn được khả một rương. Hai ngày nữa anh em sẽ thấy ném độc khủng uh, của bang. Hai ngày nữa. Ghẹ mở ở đâu? Ừ để xem. Choáng choáng gần hai anh hai mà mở sao ra chỉ cần hai rương ra một cái mũ năm đầu cũng được. À đây cái rương ấy là cái rương ấy là con ho rất lợn anh đúng không? ờ rất lợn ăn. Đúng không? Giờ em ừ. cho con ho rất lợn mở. Dạ phải đầu táp line, phải đầu táp line. Ừ ừ ừ đổi đổi đổi đổi đổi. Đổi táp line. Ok, đợi ghè đầu táp line. Ghè xong đến Khải. Đó, Khải sẽ mở tiếp tục. Hai rương liên tiếp luôn. Chỉ có hồng kim. Ờ, um, f bốn viên đại F1 titan. Đây nè, anh ờ, cuốn này. Cái này mua gì khó không kim này là mở thôi anh. Hai kim này. Anh Cuốn. Một cái tinh một đại. Hai kim này, anh xem like này, mở chừng mua gì này. Mua ừ, hai kim. Một đại. Huyền tinh mấy anh? Mua gì khó này hai kim này. Huyền tinh một. Thì em cứ lấy rồi rồi cứ lấy ở lấy năm đầu ra lấy kim rồi lấy năm đầu rồi ok ok em một xíu nữa em tính qua đó không em quất hết qua đó nha rồi ghé cái mở đây ghé mở xong đỡ bên này rồi ok gần ghẹ lên chưa thế là mỗi một lần mở là phải mua cái đúng rồi mua chìa khóa à. đúng rồi. mình lần sau mình mở còn biết đường mua đúng rồi anh ơi rồi chúng ta cùng trở lại với tab à, xem thử hoa cất lần nó mở gì đây em ơi đi đi đi chỗ nào đi đi mua chìa khóa đi đó ghẹ đang mua chìa khóa này anh em cùng chờ đợi xem thử mở hai đường kia môn phái của tối ngày hôm nay sẽ ra gì vậy anh em chưa đây mở cho mấy đỏ được <laughs> đó được cái nón nam động thì server này chưa thấy luôn đó. anh chưa thấy cái nón nam động luôn á ra được cái nón nam độc thì đúng gọi là tắt màn hình đi đi nhậu không về anh ừ. ơi ờ. trong ờ, kháng hỏa 3S như nào phẩm chất 7 phẩm chất 7 hả? Em á. Ông 3 phẩm chất 7 hả? Phẩm chất 7 em đi hút lại phẩm chất 8 nhé phẩm nhất 8 thì ba cái tên phẩm chắc vậy thì năm cái à, tên ba đại. Thế thì em đi kiếm à, cái phẩm chất 8 đi. Nha. Phẩm chất 8 giờ anh đạp là cũng mắc mất viên thì tên rồi nhưng mà anh đạp cũng 3. Đừng gì rồi em ơi. Thì giờ anh đạp trên 5 viên. Đúng rồi, thêm thì tên thôi. Kháng, kháng hỏa nếu mà em có phôi 24 25 em hút hai đại 6 tiểu nó ra phẩm chất 7. Ờ. À. Hai đại 6 tiểu ra phẩm chất 7. Nhưng mà hắn ba lấy đâu ra? dạ mốt anh lấy báo nội bài tên à, Trời tí thực ra cái gì nè ơi Ui Xem tôi đưa gì nè mời Sau khi lại quỳ lại ban lại chúng ta giờ tiếp tục Xem tôi đưa gì đây Chúng ta cùng bói màn hình bằng tay trái năm thì tinh có cho đại không anh? Có, có. ba lại. Em nào đang xem video thì cho em một like nha. Hiện tại thì cái lương này thì ừ, cho anh, à, anh à, cầm đồ quân binh nha anh em chuẩn bị một năm đọc uh, ờ, nô một của bang đấy con hòm tức là của anh một rương thì nói chung là anh em trên youtube cũng ờ, nói rằng là con nào anh anh lương thì con nó mở thì, thì lấy con này mở luôn nha anh em rồi vào bói bói con nè rồi mấy ô xa bà ơi để gà nó mà mấy ô mình không mở mình nhìn mình hồi hộp không éo từ từ kiểu không éo hai lăm. hai ô Hai. công Long lông chuyện công Long. vụ áo ôi ôi, ui ngon ngon ngon ngon ngon ngon dây chuyền hai mốt hai ngon đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp Đồ kiểu này à, năm tháng ơi, năm tháng ơi. năm tháng. Chắc em chuyển con lon em mang xác định quát rồi mang cái nhẫn kỹ năng quá hả? Đồ đi theo hướng này hơi bị ngon ấy. Không có đâu cái dây cái duyên nó bù dây chuyền nó bù kháng nè. Này ờ à, tính ra đi kiểu này không có máu. Ngon ngon. Cho con đào thổ Ờ à, đâu đâu Tính ra là, là, là cái này đi đi con long đao năm hành bằng kích được mà Đâu Ý giờ nè Vẫn đi năm hành thổ mà em em à, em kèm theo cái nhận kỹ năng của anh đấy Kỹ năng một cấp á Ừ là kích được Ừ Được Em mua ra em Em mua lại em mua lại mép ép em đi hướng con long đao đó Ngon lành luôn à, không được ta không được ta không được không cất được không cất được không cất được kìa không cất được tại vì em phải cầm rồi đau kim mà đâu nghĩ em em về kim mà Ủa hả rồi không có được dòng cuối không có được dòng cuối rồi thì đành định quốc thì lại mất sinh lực quá định lức thì lại thọ quá không được không được ờ, này chẳng cho xe mở được cái gì đấy bóp lên tinh thang thế nào à giá truyền bộ áo giá truyền bộ áo rồi tiếp tục đến khai mở này ngon ngon đẹp có có có anh có rồi có chuẩn bị rồi có mà ừ. Ờ, có một con lôn một con lôn ồn quá nhưng mà tao nói mày nghe con lôn rau mà không áo gì đâu vứt đi không xe xe con xe được con xe là được đây cái gì chuyện nè em trụ được con lôn rau là vậy ngon đấy đâu tính ra mở được gia truyền quần áo luôn ngon ta ok giờ đến khải ở đây nam ơi à, Đậu, đúng rồi chín năm đồng Ê cũng lô bằng xe hợp lý đấy anh Tam Thành ơi Thôi Khải đi mở em ơi Khải like này em ơi Đây Dây Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục bàn tay vàng trong dòng mỡ rồi ngon ấy à. rồi đến mình qua đại lý em ơi thôi mình câu ảo đã đó cái rồi rồi giờ mình đâu là mình uh, ờ, sẵn sàng đại lý mình uh, vô cái uh, ờ, cũng cũng cô vô trong này thắp hương đây rồi thành tâm khánh phật một xíu rồi em ơi <laughs> ông này là chúng theo là lại cũng đi rồi mình cũng à, ghẹ nó vào thành đôi giờ mình vào đại lý ừ. anh em à đây đi mở thì được gì đây đầu lần này mà mở không được gì ngon nữa lần sau từ giả bàn tay mở rương luôn tại vì mở phải ít nhất phải có có, có ai xài chứ mở không có ai xài được lắm đó, ờ, ngoài xài buồn lắm tự đi bộ vô đừng quýnh cái cái đá vô ông nào cỡ anh xui điện bộ gì tự vô đấy phải tự đi bộ vô à, đây nhân này anh em đừng cho chuyện anh em cái chuyện này à, mười một cái 19 cái 16 cái gì 21 25 cái này đẹp nha <laughs> lại áo nữa chịu luôn là áo nửa triệu luôn á ừ đó. đó bồ tát phù hộ phù hộ cho con sớm ngày tìm được như ý long quân <laughs> đây cầm chúng ta lên thiên long tự cần những thứ khác sơn đại đi sơn ngũ đài họ sơn phổ đồ sơn đây nói như một giây này mà nếu mà ra được cái giày năm đồng thì tôi chỉ khóc luôn khóc luôn sùng thánh bá thấp xây với đường chiều năm đầu vì sùng thánh nam bảo nguyên ở tháp sơn bốn chữ vĩnh cửu chân ok chúng ta sẽ bái chào anh à, thiếu lâm hòa thượng một tí đó a di đà phật thiện tai thiện tai thấy thí chủ đích tướng mạo cũng biết là có gì là cá có đức người hữu duyên sẽ gặp lại sau tất cả đều là tập tạo hóa nè thằng thiếu lâm này nó, nó nói hay đấy nè dòng comment nó khá là hay đấy rồi lên trên này hư viên phượng trượng đó ba bái anh già này một cái rồi mở rương ngô đồng quan âm là sùng thánh tự đích bảo vợ cũng là sùng thánh tự đích kiêu ngạo ok người xuất gia thế nào có hãy có hạo thắng cao ngạo trong lòng đây như là thí chủ đích dạy dỗ bằng tăng sẽ suy nghĩ thật kỹ a di đà phật a di đà phật <laughs> a di đà phật ok <laughs> ok a di đà phật <laughs> a di đà phật đó a di đà phật rồi khui khui hang đó đồ a di đà phật không phật quá trời luôn nè làm đường thứ hai Chúng ta cùng chờ đợi xem rương thứ hai món gì đây Chúng ta có đây Khui hang Anh mới mở trong vòng còn tầm một tháng này mà gom được nguyên một set của cả ác chính ác Khui hang 2 ô 2 ô 4 ô 4 ô Ui già hai ô thôi hai ô thôi bốn ô bốn ô cái nón nón nón nón Chờ nó nghe mì nữa, má có người xài rồi. Rồi. rồi. Nghe mì cũng ngon mà, cho xe ngon mà. Rồi nghe mì. Mình xem live mãi chưa nhìn hai mươi tám bốn sáu ba chín chín mươi hai chung tầm chung nóng này nghe mì xe mang thôi không không không bằng của anh anh phong ca cái phong ca thì cũng châm phong ca thì cũng châm điểm trung tầm này thì đa số này máy điểm đó không bao nhiêu nón này bao nhiêu lực chủ yếu là mất cái hiệu ứng thôi là tính ra nón này áo này rồi dây chuyền bao tay cái này cũng ra luôn mà tính ra đồ này ra chẳng lan quá nè mà quá chẳng lan quá chẳng lan chung là mình được cái nón này mời nón nghe mi thằng này anh cũng đang định nghe mi nữa hợp lấy rồi được cái nghe mi và à, con lông bùa và con năm động đó ông nào sao mình đập ra mình định khải bỏng mà không có đâu em ơi định khải bỏng làm gì ra được xe bọn này bỏng chỉ cái đu, đu, tốt mới có làm gì có được làm có được 28 39 độ cái trúng độc 39 này thời gian trúng độc uh, à, 39 hơi thấp một điểm nữa là đẹp một điểm nữa là mát rồi một điểm nữa là mát rồi thời gian làm chậm xịt 4 điểm chung cả nón này mang là vui được nói mà đi bơ ca thì nón này cũng gọi là tạm ổn chứ không phải là gọi là vip gọi là tạm ổn được hai món rồi ghé giao dịch anh à, ghé ơi à đây có chứ nga mi thì mang uh, dây chuyền kim áo kim là kết hoặc là set gì đó thôi set hiệp uh, newton đây đây đây đây lấy dịch qua cho ai cũng luôn chỉ cần kích mỗi dòng phòng thủ đúng rồi chứ là hiệu ứng này thời gian chúng đọc cũng ngon hơn những món thường chứ cái này mà kết được dòng ban sắc nội nữa đánh ngay mười trường nó hợp lý luôn này. trời cái chuyện này quá đẹp cái chuyện này mới đẹp quá cái chuyện này đẹp quá chuyện này quá đẹp má định hướng mà mình đi hướng server đầu tiên mà mình đi cái cái dây chuyền này mà mình đi sẽ đừng quất thì mất máu khá là cùi cho xe là được mang xe là được chuyện này đang mang xe nó là mang xe ừ đồ xanh nếu server đồ xanh là dây chuyền là quá đẹp luôn đấy vừa đồ tím là không kích được tại vì đồ tím toàn là sinh lực 210 mát nè hồng kia môn phái mát nè hồng kia môn phái mát là 200 sinh lực em. tùy món em, có món 300 có món 200 như mấy món này là 200 nè còn như nón khải này à, cũng 200 cái này cũng 200 nói chung đa số 200 như có, cái áo á cái áo mới 300 hay sao á cái cái móc tốc độ đánh nội công là bao nhiêu nhỉ nội công mà nói chung tầm này đồng xe mang không à chính là ai đâu xài mấy cái này chính không ai xài khả định xài chính mua lại mà không xài được cái này cũng không chính được không chính được trừ khi anh em nói hiệp chính á thì gia truyền này anh em phải đủ set vụ áo đủ set vụ áo thì anh em xài chính là ok đủ set vụ áo nha thì được còn server không đủ à server này hiếm sao mà đủ được set ăn bang nữa không đủ được đa số là xe xong là build một con ngami phong sương nữa đúng rồi con mây phong sương nữa nói chung là xe của anh là một năm độc một con lông ờ, không con năm độc con lông xét con lông ờ, con lông xét này hoặc là đao kèm theo con năm độc đao ngami, có ngami phong sương là có hiệu ứng rồi ngami phong sương đó mà đi hẳn con lông bùa bùa anh cấp phụ anh con ngày chính anh như đâu con lông bùa làm gì ít nhất nó phải phụ ngày chính anh cái gì đó anh Đặc cho luôn đã có hai bùa của nước đầu rồi lớn rồi hiệu ứng thì có của ngam đi rồi bùa thì nó phí nó phí đam của anh anh không có đam rồi ok rồi giao dịch mình đâm độc bùa vào nữa lấy choáng nữa là bắt choáng hai lần liền cộng với đam của của ngũ đầu phần khoảng hai rương tính ra tầm này mở rương cũng rẻ thôi nè hồi trước một rương tụi em mở biết nhiêu không anh một rương tụi em mở anh tâm thánh đầu tiên là có 10 kim thôi về sau là 25 kim một rương đó 35 kim nữa 30 kim về sau đến 35 kim một rương đó tầm này đồ nó nhiều đâm ra cứ 10 kim rương 10 kim rương là gọi là mở trải nghiệm cũng như là nếu mà dư thì xem mang là hợp lý đó quá đẹp thì mình cứ mở ra thôi được cái gì thì đúng rồi bây giờ như này thì bắt đầu mình mới build xe mình đánh con gì đây hiện tại hai món con lôn à, nãy mở ra được xem một cái ờ, cái đầu đây nè cho nên xem đồ của anh, anh quân binh tại bây giờ thiếu cái con uh, ờ, khai ship khai ship rương này qua được cái áo này áo kim áo kim này thì đi ờ, uh, trùng với cái cái da truyền thổ này luôn hợp lý ha đây áo kim kim thổ dây thổ áo kim không hợp được nó phải đi theo một set của anh tầm thánh vào lực k đến 5 k 2 áo niêm động bao tay nón bao tay bao tay chưa có bao tay à quên bao tay đây bao tay này đợi tí này trả lại cho hải này bốn kỹ năng đang định đi hướng lấy kỹ một kỹ năng thừa nhẫn mà không mang được không mang được kỹ năng đó không mang được giá trị đó trời sắm đôi nhẫn vô danh là ngon <laughs> rồi vô danh hơi bị chua em ơi đã đã ước rồi ừ, chết vô danh gì thì biết khi nào cả một năm nữa mới ra mới có một năm nữa mới ra anh mới đi gom đồ anh mới đi gom điểm à, em em đi mở cái rừng hai em chứa đồ nha anh ơi em đi ừ. mở rừng hai nha ừ, ừ mở đi ờ đi chắc cóc ba cái đồ rồi ba cái này cái la hán em đỡ anh quá trời luôn nè cánh lên kinh nghiệm lúc cấp nè điều giờ không có chỗ chứa nè đó cắn 50 triệu này lên kinh nghiệm ngày 50 triệu cắn bữa vào đỡ chặt luôn quá mong rương tốn một kim chứ mấy rồi như một cái nữa gần lúc cấm cho 21 rồi ôi cha chết tôi đầy rồi ở trong nhà mì sơn hà đồ các kiểu ít đâu hôm hôm cả nó bảo là có cái không nào trong bang bán xác Ngami gần nguyên dàn xe 2 triệu quà anh nói ờ, bùi hơi mua rồi chưa kịp hỏi bùi hơi mua rồi Ảch bùi hơi Doraemon đang chơi này Mắc thì là được bao nhiêu nhỉ? Từ khai này, nay khai mới mua mấy cuốn tự kinh được cho nó cắn của mình là à, của mình là là là mốc là 65 với 81 này, một Lên lên gõ tốc độ đánh của võ lâm là ra thôi. Nội công như ngoại công mà. Các gì đâu? 81 101. 81 101 126. Rồi. Anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho Khám là chơi anh em ơi. Nói chung là hôm nay mở rương được hai món anh em ơi. Khả đi mở rương cho nó rộng cái rương cái. ấy ừ. nói chung là vài hôm nữa thôi nè sẽ có một bạn năm động mình thích chơi năm động 121 rồi ít hôm khải sẽ lấy một bạn khác khải sẽ build lại dàn c lúc đó chắc khả không cần em đọc bùa nữa bùa có anh em có rồi anh em xem ờ, nhớ cho một đăng ký kênh ủng hộ cho nha anh em chúc anh em xem live vui vẻ nha hình như cái ờ, nón ngày mươi cầm gặp bọn ngày mươi chụp không chạy được đúng rồi đúng rồi mà server này chưa có giày nữa mà chưa có giày ngày mươi ngày qua áo cũng làm thân sự đâu áo áo con lùng đao sinh lực còn hai trăm mấy thôi em ba trăm là mát áo nhiều áo là áo mới có được sinh lực 300 trăm là mở rương hai kim hai này rồi đồ đâm động này áo đâm động à, áo này cùi quá áo này mình chút mua có sáu kim bảy kim trong bàn đó áo đâm động này tục uh, à, nón này nón này áo này hiện tại khả đang đợi copy xong xét trong bàn khai sẽ bỏ qua là xong khai sẽ đi về cùng lôn đao nam hành thật là ép xét xét đồng bàn khác ở tay nam động đôi giày thì khả đang đỡ bên kia Đôi giày thì Thiếu Lâm đang cầm Chuẩn bị Thiếu Lâm có bơi xong thì khả sẽ vứt đôi giày gì à Áo cung lôn này Áo nghe mi này Áo nấm độc này Đó Hiện tại đang thiếu ờ, Tính ra thiếu cái này nấm độc này á Thì chỉ thiếu cho nó là Một cây vũ khí thủy Và một đai lưng uh, ờ, Hòn kim Hoặc là một đai lưng uh, ờ, chón kháng hỏa Đó rồi đôi giày thì phần xử lý có rồi đôi giày xử lý rồi ít hôm cả chuyển cũng luôn thì đôi giày này không xài nữa thì chuyển về cho anh năm động đó không là đủ xét năm động nữa nè ảnh đội họ anh đội cũng phi dân nữa mà phi dân phải đang chạy nên là đâu cũng đâu có đỡ được dọn rương rồi